đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, được Bộ Chính trị xác định là trục xương sống, khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm kinh tế lớn, đầu mối vận tải trong nước như cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế và liên vận quốc tế. Điều này tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phát huy lợi thế trên các hành lang kinh tế chiến lược, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, và hội nhập quốc tế. Do đó, các cấp các ngành huy động tối đa các nguồn lực, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ. Nguồn lực trong nước cần được xem là cơ bản, lâu dài, ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quyết định. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng, tạo đột phá. Vào tháng 2 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, các đoạn đường sắt tốc độ cao Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang được ưu tiên khởi công trong giai đoạn 2026 đến 2030. Phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã giả soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Nhiều hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học được tổ chức. Đơn vị soạn thảo cũng đã lấy ý kiến 20 địa phương có dự án đi qua và các bộ ban ngành liên quan. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam – được trình chính phủ vào tháng 2 năm 2019. Chính phủ cũng đã thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo. Theo báo cáo tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua 20 tỉnh, đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài 1.545 km. Tốc độ khai thác tối đa là khoảng 320 km h Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán, Tổng mức đầu tư dự kiến toàn bộ dự án là khoảng 58,71 tỷ đô la Mỹ, bao gồm có chi phí giải phóng mặt bằng 1,98 tỷ đô la Mỹ, chi phí xây dựng là 31,58 tỷ đô la Mỹ, thiết bị là 15 tỷ đô la Mỹ, chi phí quản lý dự án, tư vấn là 5,82 tỷ đô la Mỹ, chi phí dự phòng là 4,07 tỷ đô la Mỹ. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra 4 kịch bản để nghiên cứu, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Vấn đề quan trọng là lựa chọn ra được kịch bản ưu việt nhất. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan này sẽ chỉ tập trung nghiên cứu hai kịch bản, được cho là tối ưu nhất. Cụ thể, kịch bản thứ nhất là xây dựng đường sắt Bắc Nam với đường đôi, khổ ray 1.435 mm, chiều dài là 1.545 km tốc độ khai thác là 320 km/h, chỉ chạy tàu khách, kết hợp cải tạo đường sắt hiện hữu để chở hàng. Tổng mức đầu tư dự kiến cho phương án này là khoảng 58,71 tỷ đô la Mỹ. Kịch bản thứ hai là xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam mới, đường đôi, khổ dây 1435 mm kết hợp khai thác cả tàu chở khách và chở hàng. Tốc độ khai thác tàu khách tối đa 180 km/h, chạy tàu hàng tối đa là 120 km/h. Tổng mức đầu tư dự án theo phương án này là khoảng 64,9 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan – tập trung chỉ đạo nghiên cứu hai kịch bản trên. Trong đó, kịch bản thứ nhất, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá lợi thế là giúp tuyến đường sắt trong tương lai đáp ứng tốt nhu cầu vận tải trục Bắc Nam với năng lực lớn, tách vận tải khách và hàng hóa, rút ngắn thời gian đi lại của người dân, chi phí đầu tư và vận hành khai thác bảo dưỡng thấp. Tuy nhiên, Kịch bản này lại có nhược điểm là vận tải hàng hóa trên đường hiện hữu vẫn sử dụng khổ ra 1.000 mm trong khi các tuyến đường sắt đầu tư sau sẽ làm khổ ra là 1.435 mm Điều này dẫn tới phải tổ chức đấu nối, trung chuyển, không thuận lợi cho kết nối lưu thông hàng hóa xuyên suốt trên toàn mạng đường sắt. Còn đối với kịch bản thứ hai, Bộ Giao thông Vận tải nhận định Ưu điểm của phương án 2 này là thuận lợi cho khai thác hàng hóa trên trục Bắc Nam, kết nối thuận lợi việc chạy tàu trên toàn mạng đường sắt và liên vận quốc tế với ray 1435mm. Song ngược lại, nhược điểm của phương án đầu tư đường sắt khai thác kết hợp cả tàu khách và tàu hàng là tính hấp dẫn với hành khách không quá lớn do tốc độ khai thác tàu khách giảm thời gian đi lại lâu hơn phương án 1. Cùng với đó, theo phương án này, chi phí đầu tư và khai thác lớn do phải đảm bảo khai thác tàu hàng. Bộ Giao thông Vận tải cũng nhận định, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có quy mô và kinh phí đầu tư lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội đất nước – nên cần nghiên cứu, thẩm định, thẩm tra kỹ lưỡng, đảm bảo sự thành công, hiệu quả đầu tư. Sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải hoàn chỉnh dự án để báo cáo Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tháng 2 vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận 49 KL STVK với định hướng đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, trong đó gồm có đoạn Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Trước năm 2045 sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam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 rút ngắn hành trình vượt lên phía trước để lời ca vang theo những con tàu vào nam xa bắc gửi lời ca thân yêu với con tàu đến với mọi miền để lời ca bay cao để lời ca vang xa bằng những nhiệt tình mồ hối công sức của những con người đã chỉ gian khó để sức che mùa xuân